cho EU bày tỏ sự ủng hộ của chính đối với chính phủ Ukraine và cuộc chiến ngày một lan rộng tại đây khi Nga đưa quân xâm lược Ukraine và bắn phá. Đây là hình tự ảnh Thủ tướng Cộng hòa Séc Peter Fila tới Ukraine giữa lúc chiến sự đang xảy ra. Đây là một sự đoàn kết và rất dũng cảm của các lãnh đạo châu Âu. Thủ tướng Séc Petra xác nhận trên trang tweet sẽ cùng với các vị thủ tướng Ba Lan, Slovakia họp mặt tại Kiev cùng Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng của Ukraine Denis. Chính phủ Ba Lan cũng cho hay trưa ngày 15 tháng 3 năm 2022 rằng lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp Luân và Pháp luật và Công lý Zaklova, người giữ chức Phó Thủ tướng cũng sẽ tới Kiev cùng Thủ tướng Matthias. Điều này dẫn đến việc nước Nga sẽ ngày một cô lập khi các nước châu Âu thể hiện tình đoàn kết một cách công khai và đường đi của quý vị đã được đạch rõ đó là đi tàu để sang Ukraine. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ba Lan cũng tới Ukraine. Ukraine đã hạ quyết tâm chiến đấu chống quân xâm lược Nga khi không có lý do gì Nga tấn công vào nước này. Và chính phủ Slovakia thì cho hay Thủ tướng nước này Janes đã có mặt trên tàu hỏa để cùng các vị khác tới Ba Lan rồi tới Kiev Họ dự kiến đi qua biên giới Ba Lan, Ukraine trước giờ ăn trưa. Nguồn tin từ Ba Lan và Séc cho hay chuyến thăm được bàn bạc kỹ vào đêm hôm trước với ông Charles, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khi cuộc họp này được nhóm họp. Đây là hình ảnh Thủ tướng Sloven Janes có độ nguy hiểm nhất định cũng là điều được đưa ra đánh giá khi Thủ tướng của các nước này đến Ukraine giữa thời điểm đang chiến tranh lan rộng. Quan chức chính phủ Ba Lan Miche xác nhận với kênh TV24 và đài của Ba Lan cùng ngày 15 tháng 3 rằng chuyến đi có độ nguy hiểm nhất định vì quân Nga đang bắn phá giết nhiều thường dân tại Ukraine quanh Kiev và thời gian vừa qua đã có chứng kiến hàng triệu người Ukraine đã phải bỏ đất nước của mình chạy trốn chiến tranh. Nhưng các vị khách châu Âu tin rằng đây là giờ phút trọng đại, cần thể hiện tình đoàn kết với chính phủ và người dân Ukraine hơn bao giờ hết. Bản thân Ba Lan đã đón hàng triệu người Ukraine và các nước xung quanh cũng đón hàng trăm ngàn. Đức đã cử những chuyến tàu liên vận đến đón thẳng người dân Ukraine về đất nước của mình. Đây là hình ảnh quân Nga vẫn đang bao vây và tấn công Kiev trong lúc ba thủ tướng của châu Âu tới đây để hội đàm cùng lãnh đạo của nước Ukraine. Hiện nay cũng có thông tin cho rằng Nga đang xa lầy vào cuộc chiến và đang cầu cứu Trung Quốc viện trợ. Và dự kiến sẽ có cuộc họp báo của các thủ tướng sẽ diễn ra ở Kiev và công bố trên truyền hình quốc tế. Được biết vào năm 2008, Tổng thống Ba Lan Lech đã tới thăm TBC sau khi Georgia bị Nga tấn công. Ông Lech đã nói lên câu bất hổ rằng cảnh báo nhượng bộ Moscow ở một nơi xa thì chiến tranh sẽ tới gần châu Âu hơn. Tổng thống Ba Lan Drex đã tử nạn trong tai nạn phi cơ khi thăm khu rừng Moslech ở Nga vào tháng 4 năm 2010 để tưởng niệm hơn 20.000 sĩ quan Ba Lan đã bị mật vụ Liên Xô giết hại vào năm 1940. Người em song sinh của ông là Jolaskis, nay là Phó Thủ tướng Ba Lan.